bóng tối xuất hiện ở đâu và có hình dạng như thế nào. Để biết được điều đó, chúng ta cùng tìm hiểu bài khoa học bóng tối nhé. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết mặt trời chiếu sáng từ phía nào trong hình. Mặt trời chiếu sáng từ phía bên phải của hình vẽ các em ạ. À vì ta thấy bóng cây cột đổ về phía bên trái. Các em hãy quan sát tranh và cũng cho cô biết bóng của các bạn học sinh xuất hiện ở đâu. Bóng xuất hiện ở phía sau các bạn học sinh các em nhé. Trong hình vẽ trên, mặt trời là vật chiếu sáng, người là vật được chiếu sáng còn bóng râm phía sau người gọi là bóng tối. Bóng tối xuất hiện ở đâu và có hình dạng như thế nào? Câu trả lời nằm trong các thí nghiệm mà chính các em sẽ thực hành trong các hoạt động tiếp theo nhé. Chúng ta đi vào hoạt động 1 Tìm hiểu bóng tối Các em hãy thực hành thí nghiệm nhé Đặt một tờ bìa to phía sau cuốn sách với khoảng 5cm Đặt đèn pin thẳng hướng với cuốn sách trên mặt bàn và bật đèn như hình vẽ Các em hãy quan sát tranh và dự đoán Khi bật sáng đèn một Bóng tối sẽ xuất hiện ở đâu 2. Bóng tối có hình dạng như thế nào các em hãy thực hiện thí nghiệm nhé Các em hãy so sánh dự đoán của mình với kết quả của thí nghiệm. Bóng tối xuất hiện ở phía sau quyển sách. Bóng tối có dạng giống quyển sách. Để khẳng định kết quả của thí nghiệm, các em hãy thay quyển sách bằng vỏ hộp và tiến hành làm tương tự. Các em cũng dự đoán bóng tối sẽ xuất hiện ở đâu bóng tối có hình dạng như thế nào nhé Các em hãy so sánh dự đoán của mình với kết quả của thí nghiệm 2 Bóng tối xuất hiện ở phía sau vỏ hộp Bóng tối có hình dạng giống vỏ hộp Như vậy các em cho cô biết ánh sáng có truyền qua quyển sách hay vỏ hộp không? ánh sáng không thể truyền qua quyển sách hay vỏ hộp các em ạ những vật ánh sáng không thể truyền qua gọi là gì những vật không cho ánh sáng truyền qua gọi là vật cản sáng như vậy bóng tối xuất hiện ở đâu bóng tối xuất hiện phía sau vật cản sáng các em nhé khi nào thì bóng tối xuất hiện bóng tối xuất hiện khi vật cản sáng được chiếu sáng như vậy nếu ta thay vỏ hộp bằng một tờ bìa trong thì các em có nhận xét gì vì tờ bìa trong cho ánh sáng truyền qua nên phía sau nó không có bóng tờ bìa các em nhé Từ các thí nghiệm trên, chúng ta có thể kết luận khi gặp vật cản sáng, ánh sáng không truyền qua được nên phía sau vật có một vùng không nhận được ánh sáng truyền tới, đó chính là vùng bóng tối. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua hoạt động 2 nhé. Tìm hiểu về sự thay đổi về hình dạng, kích thước của bóng tối Chúng ta cùng tìm hiểu hình dạng, kích thước bóng tối có thay đổi hay không, khi nào thì nó sẽ thay đổi nhé. Các bạn sẽ thực hành thí nghiệm để chứng minh. Các bạn tiến hành làm thí nghiệm với 3 vị trí của đèn pin. Các bạn sẽ chiếu đèn pin ở phía trên, rồi bên phải, bên trái của chiếc bút dựng đứng trên mặt bìa. Các bạn hãy quan sát thí nghiệm và điền kết quả quan sát vào phiếu học tập nhé. Các em hãy so sánh kết quả của phiếu luyện tập với kết quả thí nghiệm nhé. Khi đèn pin chiếu sáng phía trên chiếc bút bi thì bóng chiếc bút bi ngắn lại ở ngay dưới chân chiếc bút bi. Khi đèn chiếu sáng từ bên trái thì bóng bút bi dài ra ngã về phía bên phải. Khi đèn chiếu sáng từ bên phải thì bóng bút bi dài ra và ngã về phía bên trái. Các em hãy giải thích tại sao vào ban ngày khi trời nắng bóng của ta lại tròn vào buổi trưa dài và theo hình người vào buổi sáng hoặc chiều nhé Các em ạ, à, bóng của vật sẽ xuất hiện ở phía sau vật cản sáng khi nó được chiếu sáng. Vào buổi trưa khi mặt trời chiếu sáng ở phương thẳng đứng thì bóng sẽ ngắn lại và ở ngay dưới vật. Buổi sáng mặt trời mọc ở phía đông nên bóng của vật sẽ dài ra ngã về phía tây. Buổi chiều mặt trời chết về hướng Tây nên bóng của vật sẽ dài ra ngã về phía Đông. Như vậy các em cho cô biết bóng của vật thay đổi khi nào? Bóng của vật thay đổi khi vị trí của vật chiếu sáng đối với vật đó thay đổi. Làm thế nào để bóng của vật to hơn? Muốn bóng của Phật to hơn, ta đặt Phật gần với Phật chiếu sáng nhé. Như vậy các em thấy do ánh sáng truyền theo đường thẳng nên bóng của vật phụ thuộc vào vật chiếu sáng hay vị trí của vật chiếu sáng. Từ các thí nghiệm trên chúng ta rút ra được bài học Phía sau vật cản sáng khi được chiếu sáng có bóng của vật đó bóng của một vật thay đổi khi vị trí của vật chiếu sáng đối với vật đó thay đổi các em hãy đọc lại phần bài học này nhé các em hãy thực hiện các bài tập sau đánh dấu chéo vào ô trống trước câu trả lời đúng bóng tối được tạo thành như thế nào ô trống thứ nhất Phía sau vật cản sáng khi được chiếu sáng có bóng tối của vật đó Ô trống thứ hai Khi ánh sáng chiếu vào vật bị phản chiếu Bóng tối chính là ánh sáng phản chiếu này Ô trống thứ ba Bóng tối là do vật chiếu các tia màu đen tới tạo thành Bài tập 2 Đánh dấu chéo vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất có thể làm cho bóng tối của một vật thay đổi bằng cách nào sau đây? Ô trống thứ nhất, dịch vật ra xa nguồn sáng. Ô trống thứ hai, dịch nguồn sáng ra xa vật. Ô trống thứ ba, dịch nguồn sáng lại gần vật. Ô trống thứ tư, tất cả các cách trên. Bài 3 Cho một số vật, quyển sách, tấm kính trong, túi nhựa làm thế nào để xác định vật nào cho ánh sáng truyền qua hầu như hoàn toàn, vật nào cho ánh sáng truyền qua một phần hoặc không cho ánh sáng truyền qua? Các em hãy thực hiện 3 bài tập này vào vở nhé! Chúc các em chăm ngoan học giỏi! Chào các em!